chung này quên anh là ai trong cuộc đời em đấy nói đi em ơi vì sao em đã yêu anh như vậy từ sâu trong đôi mắt này em hứa sẽ kiếm anh vẫn đến đây cho em đi tìm lối mong em không còn ai hết ở bên anh sẽ tìm đến với vâng, anh yêu người vô cơ vì đã lỡ nhận hết đau buồn nói đi em vì em sẽ muốn anh phải sống sao em chỉ đến bên anh lúc về những ngày vui em về nơi đó em chỉ nhớ về anh luôn say vì thế say em đâu ở đây em là ai qua số này còn anh là ai suốt cuộc đời em đây nói đi em vì sao từ giây em muốn cà phê mà không mời anh một ly như vậy yêu người màu ca vì đau quá nhân thế đau buồn Có như anh vì ơi sợ anh muốn anh phải sống sao em chỉ đến bên anh lúc buồn vì những ngày vui em về TV nhưng chỉ đến bên anh lúc say vì hết say em đâu là ai trong cuộc đời em đây nói đi anh đừng ơi sao em đã yêu anh như vậy anh chỉ lấy Vì đây vui em về Anh chỉ đến bên anh lúc say Vì hết say em đâu ở đây vì những ngày vui em về nơi đó em chỉ đến bên anh say vì em Cảm ơn quý vị Hồi nãy anh em thấy có một người khán giả yêu cầu cái bài là cuối cùng cho một tình yêu Là cái bài đừng thôi em về đúng không quý vị cái bài đó thì em không có nhạc ở đây nhưng mà chắc bằng nhạc quýnh quýnh dài nốt được đúng không tại vì à, chắc là mấy anh chị thích bài đó lại bữa nghe hát giọng khánh ly đúng không I love you Song ca hả? chế hát được không chế hả you shy you shy aren't you so shy Ok, thôi bây giờ sai thì thôi, bây giờ em hát rồi quý vị nghe bài cùng thôi em về chút xíu và ngắn thôi nha Rồi để trước khi hát bài mới ha Ok, giọng Khánh Ly phải không? Ok Vậy bắt đầu <laughs> Khánh Ly anh nè.